à, chào tất cả anh em nhé thì à, vừa rồi à, được rất là nhiều anh em có gọi điện là hỏi tôi một cái số cái mẫu bát về camera về tài xỉu hay là thùng camera về bầu cua hay là bát à, tảng hình rồi sóc đĩa Để nhân tiện là hôm nay tôi cũng làm video giới thiệu cho anh em tất cả các mẫu để anh em tham khảo thì à, tất cả các mẫu thì làm theo yêu cầu của anh em nhé thì à, làm trên mọi chất liệu của anh em anh em có thể gọi điện cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình ấy để tôi uh, tư vấn cho anh em thì dưới đây ấy, là cái mẫu này như uh, thùng bìa cắt tông này thì uh, vừa tôi làm xong thì tôi test luôn cho anh em xem luôn cái độ nét độ chính xác của nó như thế nào và kèm theo nó là nó có một cái điện thoại đây là bộ của khách nên người ta yêu cầu là dùng bằng trắng đen còn anh em yêu cầu thì có thể làm bằng trên điện thoại iPhone 4 iPhone 5 vì anh em đặt hàng thì à, cái à, điện thoại này và cái thời lượng sử dụng pin của nó thì là từ 4 đến 5 tiếng à, thoải mái cho anh em sử dụng còn điện thoại với cách cái nắp hộp này khoảng cách của nó là từ 15 đến 20 mét thì khi đến sân chơi anh em chỉ cần đưa mỗi cái nắp này vào thôi là anh em nhìn rõ bên trong nó có cái gì đấy tôi sẽ test luôn cho anh em này kiểm chứng luôn cho anh em này đấy, ví dụ như là chơi bầu cua này đấy đây tôi sẽ tôm này nai này. đây con này tôm nai và gà này thứ thứ hai cho anh em này khi người ta sóc xong anh em ấn lên anh em xem này ví dụ như là cua này, gà này và nai này thứ thứ ba cho anh em này như, là nai này nai nai tôm tiếng thứ năm cho anh em này ghép luôn cho anh em tiếng cuối này đây ví dụ như hai cá một bầu Đấy. những cái dòng sản phẩm này thì gần như là anh em nhìn rõ nên là việc đánh như thế nào thì đấy là anh em tự suy luận ra thôi thì à, một số cái mẫu bát như bát tàng hình không chân sạc à, ờ, lưu ý là cho anh em là một số cái mẫu như nắp tài xỉu này bây giờ hiện tại là bây giờ nó cũng sử dụng ừ, sạc bằng bệ không cần để sạc kim như trước nữa nên là anh em cứ yên tâm ờ, sử dụng luôn về thời lượng pin của nó thì là nó rất là được lâu thì ờ, ừ, dưới đây là những cái dòng sản phẩm thì là anh em cứ quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể gọi điện cho tôi hoặc là đến ừ, trực tiếp thì hiện tại tôi có hai cơ sở tại bến xe miền Đông Sài Gòn bến xe Mỹ Đình Hà Nội thì à, và tôi ờ, nhận ờ, sửa chữa tất cả những cái dòng sản phẩm nào bị lỗi của anh em ấy anh em mua ở cơ sở nào mà bị lỗi thì tôi có thể khắc phục cho anh em ờ, và anh em xem hết video này thì nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ tôi để tôi tiếp tục làm video tiếp theo để anh em theo dõi những cái đoạn à, chi tiết những dòng sản phẩm khác liên quan đến ờ, cờ bạc xin chào tất cả anh em